Xin chào tất cả các bạn Hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn cách nấu món cháo yến mạch ăn để giảm cân nhé Thì đầu tiên là nguyên liệu cần có thì mình đã có một bát à, yến mạch ở đây Yến mạch ở đây thì mình đã ngâm nước lạnh tầm 1-2 phút để cho yến mạch nó nở ra nhé Và mình sẽ nấu cùng với một quả trứng gà Trứng gà ở đây thì mình đã luộc sẵn rồi Và mình sát ra thành từng miếng Mình sẽ cho thêm một ít muối vào trong yến mạch khi mà mình nấu thì nếu mà các bạn ăn vừa hay là ăn nhạt thì mình có thể tùy theo khẩu vị của mình nhé và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi làm món cháo yến mạch này nhé đây là bát yến mạch mà mình đã ngâm nước tầm đến 1 đến 2 phút rồi nhé Yến mạch của chúng ta đã nở rồi và Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào nồi nấu nhé Nước thì chúng ta sẽ chuẩn bị là à, hai phần nước và một phần yến mạch Bây giờ chúng ta sẽ đổ vào nồi Sau khi chúng ta đã cho yến mạch vào nồi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bật bếp lên nhé các bạn hãy lưu ý là mình sẽ cho lửa ở mức nhỏ nhất nhé bây giờ chúng ta sẽ khoáng lên A few moments later. Ừ, bây giờ chúng ta sẽ cho trứng vào nhé. các bạn đảo lên. A little longer than a few minutes later. Uhm, và đây chính là thành quả của chúng ta nhé. Mình đã mốc ra bát tới đây. Một bát cháo dinh dưỡng yến mạch giúp các bạn có thể giảm cân và lấy lại dáng. Um, các bạn cũng có thể bỏ thêm một chút hành vào để cho bát cháo của mình trông đẹp mắt và hấp dẫn hơn nhé ở đây thì mình đã không bỏ thêm hành yến mạch thì sẽ có nhiều cách nấu khác nhau và tùy theo sở thích và khẩu phần ăn của mỗi người đây là video chia sẻ kinh nghiệm nấu cháo yến mạch của mình à, hy vọng là các bạn có thể tham khảo video này à, và bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video ở đây cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hãy đón chờ những video tiếp theo nhé và đừng quên là nhớ ấn like, share và đăng ký kênh youtube để ủng hộ cho mình nhé Ờ, chúc các bạn có một kỳ giảm cân an toàn và đạt hiệu quả nhé xin chào và hẹn gặp lại